Anh chàng đẹp trai có khuôn mặt của quỷ này chính là một ngôi sao truyền hình thực tế kiếm được nhiều tiền nhất của Nhật Bản, thế nhưng cách kiếm tiền của anh ta thì không hề giống người thường chút nào. Anh ta thường xuyên thuê phòng của người đã chết để ở, sau đó phát livestream toàn bộ quá trình mình ngủ cùng hồn ma. Thế nhưng vào lần đầu tiên chuyển tới căn nhà này, anh chỉ biết chụp linh tinh một vòng. Sau đó, một bóng trắng đột nhiên xuất hiện, khiến anh ta hết hồn. Tiếp đó, con chó của nhà hàng xóm xông vào, sủa điên cuồng vào một góc nhà. Khi chó sủa bậy, ắt là có kẻ xấu. Anh ta vội vàng sắp xếp máy quay, hy vọng có thể quay được một thứ kinh dị nào đó. Đúng lúc này, nhà sản xuất gọi điện thoại tới, hỏi anh ta đã chụp được bức ảnh siêu nhiên nào chưa. Anh này nói chưa có gì hết, thế nhưng ông ta lại hỏi lại, thế tại sao bên cạnh anh lại có tiếng gọi như tiếng ma khóc của phụ nữ thế? Phụ nữ? Anh ta ngây người ra, trong phòng này làm gì có ai? Vừa nói xong, một bóng đen bỗng vụt qua. Dừng ở đây một tí. Sự việc được tua lại để xác nhận lần nữa, đây giống như một vật gì đó được cả ngàn sợi tóc kết lại vậy, có thể được chuyên gia xác định là linh hồn của người. Anh chàng kia lập tức nổi tiếng, được biết tới với cái tên Yamame, cũng vì thế mà đã quen được một fan hâm mộ của mình Azusa. Đêm đó, Yamame mời người anh em của mình và Azusa tới tham quan căn hộ, thế nhưng không ngờ, Azusa lại có con mắt âm dương, cô vừa ra khỏi nhà đã trông thấy một vật đen xì, cứ theo sát phía sau bọn họ, cô không dám nói thật ra, cố gắng chấn an tinh thần đi tới trước cửa nhà. Thế nhưng cô vừa liếc sang bên cạnh thì thấy một người đàn ông lạ hoắc ra mặt trắng bệch, giơ một cây gậy sắc 40cm xông tới. Sau chuyện đó, Yamame làm sao mà có thể bỏ qua cho người đàn ông đó? Nhân phẩm chỉ như một quả bóng, anh gào lên một tiếng rồi gục xuống, cầu xin cô gái giúp anh đổi căn hộ khác. Sức mạnh của tình yêu quả thực quá lớn, Azusa theo như đã hẹn tới căn phòng đó. Thế nhưng người đàn ông cầm gậy lại một lần nữa vụt qua. Thì ra vài tháng trước, một người phụ nữ thuê nhà đã bị hắn ta đánh chết ở bên ngoài căn nhà. Sau đó, hắn ta cũng đã phải đền tội bằng cái chết. Đôi mắt âm dương của Azusa có thể nhìn được toàn bộ sự việc đã từng xảy ra, nhưng đáng tiếc khi Yamame và anh bạn trở về phòng camera thì lại xảy ra sự cố. Hai người thất vọng, đành chia ra hành động. Bỗng trong màn hình điện thoại hẹn tìm một căn phòng ma ám khác, Đợi chút, phía sau cậu bạn đó, sao lại có một cô gái váy đỏ tóc đen thẳng đứng đó chứ? Yamame quay người lại, dựng hết cả tóc gáy. Phía sau anh ta là một cô gái, rất giống với cô gái váy đỏ tóc đen vừa nãy. Vẫn là bộ tóc dài ấy. Chậm chậm quay lại nhìn thẳng vào anh ta, muốn chạy giờ cũng không kịp nữa rồi. Bỗng một chiếc xe tải lao như bay tới, cả hai người cùng bị đâm. Anh bạn kia khó mà chết được, còn Yamame cũng tưởng mình bất tử. Chỉ có Azusa trong lòng biết rõ, bọn họ đã bị một thế lực bóng tối nào đó nhắm vào. Anh ta tới chỗ môi giới bất động sản, Vừa nói một câu đã khiến cho nhân viên sửng sốt, tôi muốn ở ngôi nhà ma ám. Vừa nghe câu này, cô gái áo cam vô cùng mừng rỡ, một người phụ trách nhà đất như cô. Vừa lúc cầm trên tay ba tài liệu nhà, chủ ngôi nhà A tự sát, chủ ngôi nhà B bị bệnh, chủ ngôi nhà C bị xã hội đen đánh chết. Sau một hồi anh chọn C. Yamame quyết định sẽ sống trong ngôi nhà xảy ra án mạng, người anh em kia cũng tới đó sống chung. Hai người hào hứng vào trong nhà, mà không hề để ý phía sau cánh cửa có một bóng đen lấp ló. Trong ngôi nhà, ngoài một tấm chiếu ra còn có một vết máu bẩn, trong bồn nước có một mớ tóc bức tường gạch bị vỡ thành nhiều mảnh, còn lại những chỗ khác thì vô cùng sạch sẽ. Ngày hôm sau, vừa lúc Yamame tới quần thu ngân, thì Azusa cũng vừa tới. Cô liền nhìn thấy có một cô gái nói với Yamame rằng muốn chụp chung một bức ảnh, chụp thì ok. Thế nhưng không hiểu sao máy ảnh lại nhận diện có ba khuôn mặt, điều này chứng tỏ bên cạnh Yamame có rất nhiều vật thể lạ. Azusa vẫn đành lần nữa tới căn phòng thuê đó, tìm mọi thứ trong góc. Đột nhiên Yamame vấp ngã, Azusa ngại đỏ cả mặt. Thế nhưng khi vừa quay lại soi gương, cô lập tức sợ xanh mặt bà già trong chiếc gương tóm lấy đầu cô nhúng xuống nước, định dìm chết cô, tới khi Yamame tới đó. Azusa thoát khỏi linh hồn ấy, cuối cùng cũng nhận ra những thảm kịch vừa xảy ra. Bà già này có một đứa con trai hư, sống tới 40 tuổi vẫn còn ăn bám, vì mẹ không cho hắn tiền tiêu vặt nên hắn đã đánh bà. Sau đó hắn ta còn dìm đầu mẹ mình vào trong chậu nước, giết chết mẹ. Như vậy vẫn chưa hết, Azusa phải khó khăn lắm mới chấn an được tinh thần. Thì sau khi ngẩng đầu lên, cô lại trông thấy nơi người chết ấy. Có một người mặc đồ đen đứng trong góc, đang nhìn chằm chằm vào cô, sau buổi phát livestream về ngôi nhà ma này, anh bạn kia sợ chết, liền rút lui. Azusa cũng không chịu nổi nữa, thế nhưng Yamame vẫn rất cứng đầu, anh khao khát được nổi tiếng, vì thế lại tìm tới cô áo cam nọ, và lại thuê ngôi nhà mà không một ai dám thuê. Anh ta vừa mới vào phòng, thì hình ảnh người phụ nữ bị thắt cổ sau cửa cứ hiện lên trong đầu anh, anh xem xét trên lầu gác, thì bỗng lan can sắt bị bẻ cong, ở giữa còn buộc một sợi dây thừng, cơn đau đầu ác liệt đột nhiên tới, Yamame bỗng nhiên như mất não. May thay Azusa đã tới kịp thời, gõ cửa thức tỉnh ảo giác trong Yamame, thì ra ngôi nhà này đã từng xảy ra hai vụ án mạng, vị khách thứ hai thuê nhà chính là một người chơi game thất bại nên treo cổ. Căn phòng không ngừng chất chồng không khí u ám, có lẽ những người vào trong căn phòng này cũng đã tự sát bằng những cách tương tự nhau. Azusa khổ sở khuyên nhủ Yamame hãy dừng lại cuộc thi này. Dù cho kiếm được nhiều tiền nhưng không giữ nổi mạng để hưởng, vậy có đáng không? Thế nhưng nhà sản xuất lại thông báo, anh ta sẽ tới Tokyo. Chương trình hát hit này không thể nào dừng phát sóng được. Yamame thuê phòng lần thứ 4. Đây là căn phòng được mệnh danh là kinh dị nhất, người phụ nữ môi giới đành lấy ra tấm tài liệu ở dưới đáy, một cặp đôi chết trong tình yêu, cùng ôm nhau ra đi, đảm bảo anh ta một đi không trở lại. Ra vì muốn kiếm tiền từ chương trình thuê nhà ma, mà anh phải tỏ ra không hề dễ dàng bị dọa. Tiếp đó, trên đường chuyển nhà, một ông già sợ hãi nhắc nhở anh, có thứ gì đó cứ đi theo cậu ấy, cậu nên bốc một lá bùa. Ra tỏ ra ngờ vực, anh ta chọn lấy một cái, trên đó viết, hủy diệt tận gốc, trả 700 đây. Đẩy cửa phòng ra, có vẻ như không có gì bất thường, thế nhưng anh ta vẫn còn chưa đặt hành lý xuống, thì cả đầu anh bị lôi đập xuống sàn. Tới khi tỉnh lại thì trời cũng đã tối, anh ta vội vã mở máy quay lên. Không ngờ, mặt anh ta lại đột nhiên trở nên hung dữ kinh hoàng. Các fan hâm mộ không ngừng bình luận chúc may mắn. Đúng lúc này, đèn trong nhà vụt tắt, một ông già đột nhiên bám chặt vào ống quần anh. Cánh cửa tủ lạnh cũng dần dần mở ra, đột nhiên, một cô gái gầy gò trốn ở trong đó đang ăn kem. Tiếp đó, trên lầu gác xuất hiện một khuôn mặt lộn ngược, trong tủ quần áo cũng có tiếng nói. Bên trong bỗng đâu có một cô gái xông ra, đây, đây hóa ra lại là phòng tập thể, Yamame định chạy đi, thế nhưng bốn người bạn cùng phòng sớm đã tạo thành vòng tròn xung quanh anh ta, điên cuồng tha lôi anh ta. Đúng lúc này, tấm bùa bỗng phát huy tác dụng, bọn họ dần dần hóa thành khói đen, rồi biến mất. Thế nhưng người mặc đồ đen cứ bám giết anh, lúc này cuối cùng cũng đã lộ mặt, tấm bùa cũng chẳng có tác dụng gì. Lại là Azusa chạy tới kịp thời, đáng tiếc là lần này, đôi mắt âm dương của cô không phải là đối thủ của người đồ đen. Azusa bỗng nhiên ớn lạnh, ngay sau đó, toàn thân đã bị biến thành con rối, người đồ đen giơ tay lên, Azusa cũng giơ con dao lên, Trông thấy Yamame chuẩn bị mất mạng, người anh em đã lập tức xông vào. Thông qua chị váy cam nọ, anh đã biết được nơi ở một đi không trở lại của Yamame, liền lập tức mang vũ khí tới cứu anh ta. Anh hắt nước thánh lên mặt của tên sát thủ, nhưng không có tác dụng gì. Anh lôi ra tấm gỗ đuổi ma quỷ, nhưng lại bị tác dụng ngược, cuối cùng chỉ còn lại bó hương. Lần này nó đã phát huy tác dụng, một chùm lửa tỏa ra giống như rồng hạ trần, bao vây xung quanh người đồ đen. Trong nháy mắt, nó đã hóa giải u hồn trong cơ thể mọi người. Người mặc đồ đen lập tức tấn công lại, Yamame lập tức mở chiếc ô của mình lên, Đúng lúc này, thế giới mới thật sự được thanh sạch. Sau khi thoát chết trong găng tấc, Yamame và Azusa quyết định sẽ kết thúc chương trình này, rồi tìm một ngôi nhà sạch sẽ, kết hôn và sinh con. Bà cô áo cam miệng thơn thớt nói chúc mừng, thế nhưng nét mặt đột nhiên biến sắc, cả người cô ta chẳng khác nào một con rối. Chầm chầm bước ra đường lớn. Tới đây, đạo diễn đã chuyển phim sang một giai đoạn mới, để lại một cái kết mở. Thế nhưng nam chính Yamame lại không phải là hư cấu, mà được chuyển thể từ một nhân vật có thật. Ở Tokyo, thực chất có một người tên là Tanishima Chibara, luôn luôn đi tìm những căn phòng ma ám, và viết lại tất cả những chuyện kỳ lạ mà anh ta đã gặp phải, bất luận bạn có tin hay không. Thì cũng đừng quên ấn like và theo dõi tụi mình nhé. Hy vọng mọi người sẽ luôn mạnh khỏe bình an, mọi điều thuận lợi. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào bộ phim tiếp theo nhé.